Đó không chỉ là hình ảnh một lãnh tụ dung dị và gần gũi, mà còn là tấm gương sáng cho cháu con về sức mạnh của ý chí một con người. Và ý chí ấy của bác đã như một sức mạnh tạo nguồn để những năm đầu cách mạng, núi rừng Việt Bắc từ Cao Bằng đến Tuyên Quang, đâu đâu cũng dấy lên phong trào rèn luyện thể dục thể thao người người người đã tự tay viết lời kêu gọi toàn toàn dân dân dân dân bằng văn phong hết sức sức bình dị và trong trong sáng. đó có có đoạn: đồng bào quốc giữ gìn chủ, xây dựng nhà, gây đời sống mới. mới việc gì cũng cần khỏe khỏe thành công. mỗi mỗi một một một tức tức là là làm cho cả nước phần, mạnh góp phần cho cả nước mạnh khỏe Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Lời kêu gọi của người trở thành kim chỉ nam cho những phong trào thể dục thể thao rộng khắp trong nhân dân.